đầu gió xanh thiên thảo uh, uh, thương hiệu hàng đầu Việt Nam đây giỏi quá ta đau đưa cái chữ lên coi coi coi có đúng không Trời ơi, đúng rồi, giỏi quá ta